là cảnh bông lai à, thiên thái là cảnh bông lai tấu cô đôi thượng đại tài hai hoa tòa tiếng tâm lừng lẫy của bà yêu thương cô ngự về đồng điểm nia phân soi gương đồng ý à điểm phần soi gương ngược ngà trái chuốt khăn xanh cô vẫn nhớ đầu cô dòng chơi quán sở tần lầu loan giá lên hầu phước để ban ra đệ tử cô vô số hằng vô số hằng ban ni tay tiếp lộc gần ni xa cho đồng đứng trên ngàn ni ngàn xanh bát ngát thầy cô đôi về ngỡ phật quỳnh lâm tay cô đôi đàn miệng ờ, hát ca ngâm điểm đã điểm đót tiếng trầm nhật khoan vượt trên ngàn du con giàu dị dưới suối ngàn năn nỉ vèo von cô vui về khu cảnh gành lấm sơn cô mường cô man ca ngâm mà chơi bời hát tiếng đầy tiếng nghi vơi lạ giá thú hữu tình càng ngỡ càng vui ba gian đến mắt hành thơi bên mi mát thành thơi sớm dòng sườn núi tôi ngồi đầu non ta câu rằng tang tình tình ta ai ơi có biết cô ngàn tôi điệu nhã nhạc hát ca vang lừng ngày hôm nay loan giá về đây ý à ơi à, Sai, thập nhị tiên nàng khăn điều áo thắm dịu dàng bước yêu cả hai hoa à à à, à, à, à à, à, à, à. sông đăng ai thấp thoáng bên lâu một màu xuân sắc tốt tươi dườm già trên ngàn xanh lắm quả nhiều hoa à, à, ơi à, à, ngàn xanh lắm quả nhiều hoa cô đôi dạo vót vào ra sớm chiều chiếc hồ mây cô đôi đẹp làm sao anh đuốc tiền tòa chiều soi bên lâu người tiên nữ đang đi về đang đi điệu ca vàng Tay khơi biên bạc rừng vàng Đem cho trăm họ giàu sang đời đời Đem cho trăm họ đời đời giàu sang bà gian thành thơi sớm dòng sườn núi tối ngồi tối ngồi đâu non na tối ngồi tối ngồi đâu non ta câu rằng ý à ta tính tình ta tăng đi ca câu rằng à, tàng à, tính ai ơi có biết na ý cô ngàn cô ngàn tôi chăng cô ngàn cô ngàn tôi chăng bạch ờ, vắng tanh măng giang măng nưa trúc xanh trúc xanh đầy sơn tình công chúa giáng đàn giáng đàn hôm nay à. giáng đàn giáng đàn hôm nay là công chúa dân tình